Xin chào anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay đến với Lộc Phát Tài thì Lộc sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn bầu cua trên máy đó, Ngoài ra những anh em nào mà chơi những bộ môn như mà sóc đĩa tài xỉu trên máy Lộc vẫn làm cho anh em Lộc sẽ làm hết cho anh em đó game của Lộc có đứng top ở trên CH Play là chủ yếu và iOS những anh em nào cần cái liên hệ với Lộc Thôi đây bây giờ Lộc sẽ bắt đầu giới thiệu với anh em về cái bộ game bầu cua 2022 nha bầu cua 2022 năm nay mới chỉ là 2021 nhưng mà Lộc làm trước tới 2022 trước tiên á anh em vào trong CH Play đây CH Play anh em nhìn nhìn lọc đây đó và anh em bấm bầu cua 2022 anh em đây bầu cua 2022 anh em cứ bấm vào rồi bầu cua 2022 đây đó anh em thấy không game của lọc đang đứng top 3 bầu cua 2022 công ty game Việt ok đó anh em cứ đao về anh em chỉ cần bấm vô và tải về thôi bấm vô và tải về rồi chơi thôi nha anh em đó những anh em nào chơi trên sát play đó công thức làm con công thức làm cái cứ liên hệ trực tiếp với lộc lộc sẽ chỉ rất là nhiệt tình rồi bây giờ lộc sẽ test cho anh em từng cây một cho anh em coi trước tiên anh em mình đi vào game cái đã nha đây lộc sẽ vào game bầu cua 2022 anh em bấm vô đó chế độ tải tự nhiên rồi đây anh em nhìn kỹ đi đó rồi anh em bấm vào chữ chơi thôi ok trước tiên á để lọc sẽ giới thiệu cho anh em thì mình đánh hình xui trước một vài cây anh đó mình anh em mình chơi ba bốn cây đi nha ba bốn cây là bảy luôn đó cho anh em mình thoải mái trước tiên hình xui nha anh em sóc rồi cái này lọc đặt con gà mở không có gà là thua cá tôm bầu tiếp tục cái này lọc sẽ đặt cua mở không có cua nha anh em đây gọi là chơi 5 năm là cái đường thua của anh em mình lớn rất là rộng rồi tiếp tục lọc sẽ đặt con gà may quá có hai gà cứu lại được hai cái ván trước thì nó cũng chỉ là hên xui thôi nó hên mà xui thôi mà thường thường cái trường hợp á anh em đi chơi sòng sới nhiều quá đen lắm rất là đen rồi bây giờ lọc sẽ đặt tiếp tục là con bầu lọc mở nè không có bầu anh em thấy không ba cây mà mình ăn được một cây thì cái tỷ lệ của nó rất là khó tỷ lệ rất là khó nha anh em rồi tiếp tục bầu rồi bây giờ lọc sẽ đặt tới con tôm đó anh em thấy không cây thứ tư ăn được một cây thua ba cây là anh em thấy thua hoàn toàn không sụp đổ hoàn toàn đúng không rồi lọc sẽ test cái cây cuối cùng là anh em đánh hình xui cua rồi lọc sẽ bắt đầu đánh tôm đó anh em thấy không hai nai một gà hai nai một gà thì làm gì mà đánh được đó đen quá đen đánh 5 cây thu hết 4 cây ăn một cây còn gì rồi bắt đầu từ cây đây nè Lộc sẽ đánh cho anh em xem trực tiếp cho anh em xem rồi giờ Lộc đánh vui nha Lộc đánh 10 triệu đi đó Lộc ốp lại nè Lộc đánh 10 triệu ok đó anh em thấy không gà cua tôm gà cua tôm đó cây này là cây đã lọc và đánh nha còn năm cây nãy á là Lộc anh em mình test nhau cho nó vui ok bắt đầu tiếp tục nha anh em đó. tiếp tục cái này lọc sẽ về con tôm lọc đánh 50 triệu con tôm đó anh em thấy không 50 triệu con tôm nhìn nó rất là đơn giản đúng không cực kỳ ok riêng anh em chơi về cái thể loại game này thì cứ phải liên hệ trực tiếp cho lộc rồi lộc sẽ đánh cây thứ ba bắt đầu cây thứ ba nha anh em đó lộc ướp lại nè rồi chuẩn bị mở nha anh em lọc cái này lọc sẽ đánh về con cá đánh về con cá đánh tắt tay vào con cá luôn ok mở nha đó hai cá một tôm anh em thấy không nãy lọc đánh tắt tay về con cá là anh em mình lượm tiền rồi bây giờ lọc sẽ test cho anh em thêm một cái cây cuối cùng một cái cây cuối cùng nha anh em một cây cuối cùng để cho anh em xem là cái này nó chính xác như thế nào đây lọc sẽ đánh tắt tay về con tôm tắt tay vào con tôm nha anh em tụt quần đánh luôn tụt quần đánh luôn ok mở cho anh em xem có tôm đó anh em thấy không anh em chơi cái này á là nó không có xanh chín như hình xui nãy năm cái đầu nãy là hình xui còn mình đã có công thức và mình chơi rất là dễ trên đây lộc không thể nói cái công thức tại vì những anh em khác chơi nhưng mà anh em nào cần á cứ liên hệ với lộc lộc sẽ bán cho anh em cái công thức này rất là dễ đó từ chỗ khác anh em vẫn mua lực đánh được nha anh em vẫn mua lực đánh được nha đó anh em mà đi chơi á gặp những sòng sới á đây lộc chỉ luôn ví dụ như mình muốn ăn người ta đúng không ví dụ mình muốn ăn người ta anh em nhìn trên cái mã số này ví dụ như 34 EA 0541 974 542 014 đó cái chụp hình gửi qua cho Lộc nha nhớ chụp luôn cái mã nha anh em còn những anh em nào không biết á thì chụp lại cái game chụp lại cái game đó gửi qua cho Lộc rồi Lộc à, hướng dẫn cho anh em từng chi tiết một chúc anh em á cái năm 2021 này á chơi tất thắng và giữ sức khỏe khi ra đường năm nay á là cũng là cái năm dịch bệnh nó nhiều nhớ đeo khẩu trang sát khuẩn tay đó giữ cái sức khỏe cho gia đình và anh em những anh em nào á mà xem cái video này xong á nhớ subscribe like ủng hộ kênh cho mình chỉ cần anh em subscribe kênh cho mình là mình vui rồi đó còn anh em nào cần những cái bộ môn khác á, ngoài ra nhà lọc còn bán thêm ví dụ như là bầu cua sóc đĩa tài xỉu bài lá đó những cái thứ mà chuyên môn hơn đi sâu hơn mà không có trên thị trường anh em cứ alo cho lọc theo hai số điện thoại trên 0786 01 1234 0786 04 1234 Lộc sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em là 24 trên 7 nha anh em rồi chúc anh em 2021 thành công tuyệt đối